chào tất cả anh em ngày hôm nay tôi ờ, giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này cho anh em nhé bộ đồ chơi này hiện tại bây giờ đang chưa có ở trên thị trường Đấy. chưa có ở trên thị trường Đấy, thì có anh em nào mà đã đến cơ sở đã qua chỗ tôi Đấy, tôi đã tư vấn cho anh em cái đồ chơi này thì ờ, anh em cũng đã dùng đã biết được cái sự chuẩn xác của nó Đấy, chuẩn xác cái sự chuẩn xác của nó lên tới 90 10 đến 95 phần trăm cho anh em nhé, không dám nói đến 100 phần trăm nhưng mà 90 đến 95 phần trăm cho anh em đó thì cái bộ đồ chơi này nó hoàn toàn không tan bao cho anh em trẻ hột luôn nhé, bao trẻ hột cho anh em luôn thì ờ, không làm mất thời gian của anh em nữa giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này Đấy, cái bộ hột uh, tài xỉu này để cho anh em thấy được là cái độ xanh chín của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này cái bộ đồ chơi bái và báo tài báo xỉu cho anh em nhé báo chuẩn tài chuẩn xỉu cho anh em luôn đó thì đây thử cho anh em là gồm những cái gì thử cho anh em nam châm đó thử nam châm hoàn toàn không hít đó nam châm không hít dọi đèn trong suốt đây tôi sẽ dọi đèn cho anh em bộ hột cực kỳ trong nhé cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó đang là mới nhất 2020 2021 cho anh em nhé để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu nó mang lại hiệu quả cho anh em lên tới 95 phần trăm đó 95 phần trăm cho anh em luôn và cái cuối cùng đó chính là nước muối đây nước muối cho anh em đầy đủ tất nhá đầy đủ tất luôn đây không có cái mặt nào nó dính với cả mặt nào cả đảm bảo với anh em luôn đảm bảo cho anh em luôn là nó không tan 100% không tan nhé anh em uh, lên cơ sở tôi sẽ để cho anh em test cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này Đấy, để cho anh em thấy được cái sự báo tài báo xỉu của nó nó hiệu quả như thế nào Đấy, anh em chỉ có lên trên cơ sở anh em test cái bộ hột này test cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này thì anh em mới biết được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em là như thế nào nhé đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em nha test cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này xem là cái bộ đồ chơi này nó báo cho anh em hiệu quả và chính xác như thế nào nha. Đấy. cái bộ này thì ờ, sẽ hợp cho những em nào mà làm tay cái nha, hợp cho anh em nào làm tay cái anh em biết được tài biết được xỉu anh em có thể là căn nền Đấy, căn nền và xanh sửa nói nói chung là tùy anh em Đấy giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, thì anh em xem hết cái video này anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nha đây 097241 tôi là Sơn Tài Xỉu ở bến xe miền Tây cứ đi bến xe miền Tây alo tôi ra đón ra tận bến đón anh em nha Đó. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Để thứ nhất là anh em sẽ bật nguồn cái máy dùng này lên thì cái cách chơi và cái cách sử dụng cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này như thế nào thì uh, khi mà anh em lắc tài khi nào mà máy rung thì là nó sẽ là tài còn máy không rung thì nó là xỉu nhá không rung là xỉu một rung hay là ờ, rung à, là tài Đấy, không rung là xỉu nhá test cho anh em này đó như vậy là tài đó tài tiếp tục vẫn là tài 551 không dung đúng không anh em không dung là xỉu 223 đảm bảo cho anh em luôn là độ chính xác của nó lên tới 90 đến 95 phần trăm không nói đến 100 phần trăm mà chỉ nói đến 90 phần trăm 95 phần trăm đó anh em đến cơ sở anh em test cái bộ đồ chơi này thì anh em mới biết được cái cái cái, cái báo tài báo xỉu của nó nó độ chuẩn xác của nó như nào tiếp tục vẫn là xỉu không dung nhá xỉu tiếp tục thử cho anh em thử nghiệm cho anh em một hai chén nữa tài bán nhà đánh tài luôn anh em này đó tiếp tục lại là tài bốn bốn ba anh em thấy không cực kỳ là hiệu quả cho anh em Đấy, cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé thì cái bộ đồ chơi này nó đang là mới nhất 2020 2021 cho anh em đấy anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì ờ, anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình và cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn tài chuẩn xỉu cho anh em nhé chuẩn tài chuẩn xỉu cho anh em luôn để cho anh em đi đánh tài xỉu anh em biết được ở trong là tài hay là xỉu để cho anh em có thể là xanh sửa ở ngoài đấy thì ờ, anh em nào mà muốn